Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đồ tập tứ nương XSMB kênh chuyên soi cỏ lô và bắt chạm đề được phát sóng trên YouTube hàng ngày. Bây giờ thì đang là buổi tối của ngày 13 tháng 4. Sau giờ quay thì mình cũng quay trở đây ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nhé. À, chúc các bạn đang theo dõi video của mình có một buổi tối nhiều niềm vui. À, bây giờ thì mình sẽ điểm lại cho các bạn cái kết quả truyền thống ở thường buổi tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này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 Giải đặc biệt thì hôm nay là ra 6 năm, nhất to thì ra 09. Với lô tô thì ngày hôm nay đầu 2 đầu 7 đều bị câm. Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có hai nháy lô 99 này và 60. em hôm nổ ra ba nháy lô rất là tương bừng và rực rỡ. À, tiếp theo có cặp 8998. À, đặc biệt thì ra 6 năm rồi. Thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm qua ở trên video. Ngày hôm qua thì video mình cũng đã à, bắt cho các bạn chạm năm và ngày hôm nay chạm năm cũng đã nổ rồi các bạn nhé. Đó đã đưa các bạn là về bờ bến rất là an toàn rồi. Đây mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua qua cho các bạn đấy ạ thế hôm nay cũng rất là vui khi mà mình cũng đã giữ được đúng cái lời hứa đó là à. nối tiếp được cái cầu cầu đề chạm ăn thông cho các bạn thì ngày hôm qua chúng ta ăn đề chậm và ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà đã đưa các bạn về bờ an toàn được với cái đề chậm năm các bạn nhé đây hơi đáng tiếc một chút khi mà bạch thủ lô vip thì ngày hôm nay mình cũng chưa được được các bạn về bờ nên chúng ta ăn thông cái đề chạm thì cũng gọi là rất là ok rồi thì hôm nay cố gắng mình sẽ soi xét cầu kèo thật là ok hơn này hy vọng là ngày mai à, mình sẽ lối được cầu bạch thủ lô vip và mình sẽ uh, tiếp nối được cái cầu đề ăn thông này cho các bạn nhé và cái kênh uh, cái zalo của mình ấy 0963236194 thì nó là cái ờ, số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh của mình ấy và hiện tại thì đang có rất là nhiều những cái kênh giả và với những cái số zalo giả thì các bạn cũng hãy để ý để tránh cái tình trạng mà bị bọn họ lừa đảo nhá đấy để mất tiền oan thì uh, cái cái kênh thập tướng lương của mình ấy mình chỉ dùng một cái số zalo duy nhất đó là 0963236194 thì uh, các bạn bạn mà muốn tham khảo những cái số kín số vip mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình đó còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn nhé đó đây ngày mai ngày 14 tháng 4 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 6 à, ờ, đây đọc thủ đề sẽ là 0660 và bạch thủ vip là 1441 cái giờ đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 00 010 050 070 090 66 161 363 464 676 đó thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn những cái cầu kèo và những cái con số khá là đẹp rồi với những cái nhịp đẹp và những cái khả năng ăn cao nhất có thể rồi thế các bạn mà thích những con số này thì các bạn chơi nhá còn nếu không thì các bạn có thể xem để tham khảo này và nếu các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn hay là muốn tham khảo những cái số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình 0963236194 còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây nhá. chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhá. chào tạm biệt các bạn